hai em nó à, không có nghe rõ lên đây đứng đây anh nói chuyện nghe lớn lớn tiếng trên đường đi lên đường Phật á có ở hai bên là có cây chân đi và có cây long hoa không cần chịu vậy em nằm mơ hả dạ con con đi lên con vừa con đi lên con vừa đi vô niệm Phật á vừa xong khi đến cơn điện Phật á con nhìn bên tay phải cây lông hoa phải không thì trên hai bên là có cây lông hoa và cây tương vi đúng không đúng rồi ở à, trên trên chùa hả dạ, trên, đỉnh trên thiên long sơn hả trong con như qua con thấy ờ, có một cây nợ hoa à có trên núi phải không dạ. à thì à, mình bây giờ mình bị đóng cửa rồi dạ. cho nên mình à, chạy lòng vòng ở dưới này để từ từ mở cửa mình trở về núi lại chứ chú là thích ở trên núi hơn phong cảnh độ đẹp bây giờ mình không có lên núi mình tập tụ trên đó mình mượn cái sân này mà ngồi đây vậy con lên đó mấy lần rồi con coi vali lên đây lên lần thứ ờ, ở đâu ờ, xa dữ vậy con mới xuống sân bay này hôm mà, con qua đây với mục đích là chỉ đi thăm núi à có chuyện gì khác ờ, lần đầu là con qua thăm núi con đầu tự nhiên ngay nữa tươi tự nhiên nặng đột xuất đông ờ, lại bảy độ không gặp được ở con gặp chú hả thì gặp cả hai lần tại vì con lên điện màu đen tại vì ờ, con không còn con chưa bao giờ đọc đọc uh, ờ, kênh thuật con không biết nào ừ, gì hết á ngay cả khi con đọc địa biển con cũng nghĩ về địa biển nghĩa là gì luôn á con ừ. không chưa bao giờ chưa bao giờ có lâu một cái gì hết mày khi mà trường nói là đọc được nghĩ là chúng là rất chi là khỏi cho con tại vì lên lớn chưa không ơi con cứ đó đây nghe được rồi cũng có duyên á xúc động từ nhà ra con không nghe được, con trong cuộc đi tìm lại thì khác tôi đi tìm một con là cái gì rồi con đi tìm về vùng xa là cái gì con không tự tin con không biết nữa nói chung là tại vì mình luôn luôn phải nghĩ trong đầu là đột ngột đi thế là con tiếp tục đi đi đi nói chung là rồi rồi chuyện từ về rồi thôi thiên rồi đọc kinh con vừa đọc rồi xong lại cũng lần ra đến nỗi cái tư liệu là khi con cũng không hiểu nữa rồi xong con nghĩ là ờ là hiểu rồi không hiểu kiểu như mà từ mình hiểu ra từ từ đó hay cái này 28 là hay ờ, thì mặc ạ con ngồi thiền thì thì tự nhiên con thấy người mình to ra bằng cái cái phần bụng con đó <laughs> giống như chùa nói đúng không dạ ờ nhưng mà con to không bằng ờ, như dạ. <laughs> là chú đâu dạ. Này, hôm nào con con con thấy người lạ lắm tự nhiên con đó con không thể tại vì con ngồi trong góc đó, con thấy cái phong con to bằng cái cái phong đó mà con muốn chúng rắc phải cái phong luôn rồi xong con ngược cái đầu rắc phải cái cái cái nóc nhà rồi con nhìn lên trời ở sáng bên còn một lạc sau á ở bên tay phải ở bên tay trái á rồi con thấy một ờ, ba hiện ra một tên bông sen à, không à, một bạn tên bông sen mặc áo màu trắng có trắng trắng xanh xanh xong một ba hỏi con gì yêu con muốn xong xong lại ok ta sẽ con kiểu dài như kiểu ý kiểu ý đó à, xong rồi là tự nhiên mình nhìn nó xong rồi tổng đi xong rồi khoảng làm sao con cũng trở về lại thì cũng à, xong nay ờ, hôm qua có lẽ là con có thể là cái cảm giác của mình cũng có thể um, tự nhiên con ngồi thiền thì có thể người mình máy lên một chút xíu nhưng có thể là những việc là do con tưởng tượng hay không cái gì tự chị nói là bán lên khoảng từ đấy, tôi tới đây một chút xíu thôi à, xong rồi à, con chị đi đấy là mình do mình ảo từ, xong mình không nhận ra rồi xong trở lại tiếp tục rồi còn không thì uh, thì không ngồi tiếng nghiến cả một cái đầu nữa này rưng rưng rưng rưng con không biết con ra không biết là con đang làm sai lầm đúng nữa nhưng con nói đi được tiệc tuần năm bao giờ được con nói thì còn đấy không phải được quả nhiều mà lực có hết quả nhưng mà nghĩ một cái đầu của con là rưng rưng và xong con ngồi chặt lên thôi cái ờ, chặt con thả ra quá <laughs> con xong con để xong con xả thiền thế con sờ quá tại vì nhiều quả cái lực cái của con nghĩ cái cảnh như là con sợ chặt cái như cái rưng rưng xung quanh người con đó rồi ờ, con muốn hỏi lên giống như khi mình chỉ cái nào mình ngồi thiền thì mình cảm giác có cái cái kiểu mình ghế này con ngồi đi đây ngon thằng ở đây nè muốn ngồi đó không rồi à, nghe nói tiếp đi dạ, thì khi nào mình ngô thiên khi mới chư thiên mới tới hay là ngay cả thương chưa thiên mới tới được không hay là thì khi nào mình ngô thiên mới tới đưa tay phải chú coi thử thấy bàn tay con với chú hát ha thì giống đây còn ba đường ba đường chính là giống hình đúng không con thấy giống không con thấy nè con đứng lên con coi một đường đây ừ. đường đây đường đây đây khi kể ra là hồi biết giống là tại vì lúc thời xưa đó trên trời á chú nhảy dù xuống nó có mấy nghìn người lận có phải con là một trong những à, tiếp đại viên hàng không thời đó không á nhảy xuống sao nè những người mà có căn cơ còn trẻ như vậy biết phật á là những người có sức mệnh của cha đó nó đi ba đường gì những cái bàn tay khác không có đâu cứ muốn tin đưa lên đi mấy bàn tay nát tùm lum hết trơn à không có giống đưa thẳng lên gì hết đây nè thấy ba đường giống không nó không có giống hệt nhưng mà mình lấy ba đường chính thôi à đứa bé này nè nó có một đường này đường này đường này giống không giống hệt đúng không đường này xuống đường này nghe nghe là khi những người mà có chân mệnh nói chung là giải thích cho uh, cho đại tử này biết á, là những người có chân mệnh mà khi xuống độ đời thời nay đó là trên đóng dấu hết rồi ở ờ, đứa nào cũng là như vậy đến ngày đến giờ thì tự nhiên về cái phần a lại gia thức cái tâm linh đó, nó kích động lên thì con rất là tốt con không có gì hết nhưng mà chắc con phải dọn Akali ở gần núi Thiên Long Sơn để mà làm làm bạn với mấy chư Phật mấy chư Phật ở chảnh dạ, con đi mộ hỏi sao quá tại vì ngay cả thương mà con cũng kiểu như khi mà con tập trung là con có cảm nhận được là cục rừng rừng trên đầu á khi mà con um, giống như con hay coi mấy cái clip ờ, đồ rửa mà cái gì mà con không hiểu á là như rừng rừng trên đầu là kiểu dạng như nói là nó đúng rồi đó con kiểu dạng như rửa hoặc là còn khi mà con bữa con uh, tại vì con cũng chưa bao giờ cũng kiện hay là cài gì luôn là giống như ngay cả trộn giống như càng giống ấy cũng giờ trời á, mà có mà thắp hương hay là cái gì mà rung bén là con chưa bao giờ làm hết mà khi mà um, con nghe chú Kiệt nói thì con cũng bắt đầu cũng tập tành con cũng um, um, con cũng thắp hương cái xong tự nhiên con ngồi con nghe uh, ờ, chú Kiệt nói chuyện rồi trên màn rồi xong cũng vừa nói chung vừa cũng vừa nghe chị chú Kiệt trên màn á ở ờ, xong bơ ở khi nữa là tự nhiên tự nhiên còn một giọt nước giọt lên mùi con rồi, kiểu dài như thôi được rồi con về cô đi mà tự nhiên qua xong bơ xe của đứa em trai của con cũng về là kiểu dạng như nói cho con được là xong rồi con về cô đi tại vì xe của đứa em của con sắp về rồi nữa coi như bảo được cho con nữa con có cái à, sứ mệnh đó sau này nước Việt thay đổi những vị Phật Thánh Tiên trên trời xuống sẽ là những người điều hành cái nguồn máy để mà đưa nước Việt lên cường thịnh đó là con có một trong, trong những người đó, đó con đang học cái gì gán học ở đó cho giỏi con đang làm neo thôi à, neo thì con về dạ. con ờ, con mở tiệm này cái neo với là nghề mình sống hàng ngày thôi yeah. Dạ. con chỉ cần có cái tâm bồ tát mà tuổi trẻ gì mà biết phật thôi con chỉ cần biết trắng đen không biết màu trắng màu đen không yeah. Dạ. nhưng mà đủ rồi hiện bây giờ có một số người học thức rất là cao họ nhìn cái màu đen thôi á là cái sân sau của họ á là màu trắng còn con á có cái tâm trong sạch con chỉ nhận biết uh, sân sau là đen sân trước là trắng bao nhiêu là con thành công còn những cái ngành nghề á, là do chuyên viên nó sẽ cố vấn cho con sau này tất cả chư vị đều đều có mỗi người ngành nghề của thế gian là chuyện nhỏ mà cái tâm mà cái tâm bồ tát á, là chuyện lớn con chỉ biết phân biệt hai màu là con ăn tiền trắng với đen được đồng tiền trắng đồng tiền đen đó <laughs> phải không ờ nó cũng có căn cơ cao dữ rồi ta dạ con kỳ nữa là khi con bực lên niệm phật á thì khi con không có biết là do khi con ở dưới núi thì con không nghe được cái tiếng chuông giỏi không mà khi mà con thấy cái cái bông hoa của cây lông hoa nở rồi á con nói đi chắc mình nhìn nhầm đi xong con tìm tiếp thì có một cây nở cũng có nở hoa luôn tức là có hai cây một cây nở ừ, một cây nở nhụy và một cây nở nhỏ nhỏ nhỏ đây này và xong khi mà tại vì dù kiều nói là bốn cái cây đấy chỗ mà phía trong sân á là à. chỉ có khi nào à, ở phần ghi lạc để đó nói chuyện làm đầu đã thì hoa sẽ nở ừ. con không biết lên chắc có lại cây này có lại cây đông hoa mà con cũng con có chụp ảnh gửi cho chú Kiệt mà chắc chú Kiệt chưa nhận được à không chú Kiệt cần đọc nhiều quá không còn nhận ra cái ngày nữa là xong con chụp và xong mơ mất tự nhiên không biết sao có cái lực đó cứ bắt con đi lên đi lên nữa thường là nếu như ai đó nhìn thấy cái đó chắc là phải đứng lại lâu để tận hưởng mà đây cứ, cứ bắt con đi lên cho đi lên rồi xong con đi vài bước nữa tự nhiên cái chuông gió tên tên giống như mà kiểu dạng như trao đoạn con nữa mà con này đi không biết là do vì con ở dưới uh, chân núi thì con không nghe thì lên khi chân lên tới chân đầu ờ, điện phật á có thể là con xin đang lời thì dọn thôi quá thì con nghe thì con thấy là tự nhiên hay là do con đi lên thì dọn mà thôi là để chào con hay không biết rồi xong nữa thì con đi vô điện phật á thì cái chỗ là đóng cửa và con mà đứng từ ngoài á và con mới nghĩ nói là chụp kịp có cái uh, mấy người uh, kiểu như cô gì đó khóc đấy con cũng nghĩ là chắc là một số người đặc biệt thôi không biết sao một trong nước mắt con cũng chảy ra cho con quỳ xuống ba mà con tự nhiên chạy ra này trong lòng khi nữa là cũng tức cười đó rồi con không biết sao tự nhiên con nghĩ mấy người mà khóc thì chắc thì có đặc biệt hoặc là có cái gì đó thôi chắc không tới được mình rồi xong tự nhiên con quỳ xuống thì tự nhiên nước mắt chảy ra nói chung là mặc dù đó là lần thứ hai con đi xuống điện phật rồi lần đầu tiên cái ngày con tới là ngày nặng nóng nữa con tới điện phật rồi nhưng cũng có con không có um, cảm giác con chỉ con chỉ biết cái ngày nữa là tự nhiên con đứng ở trên uh, chỗ sân á tự nhiên cái cái tiếng chuông gió à, cứ vòng vòng kiểu dạng như đi tới đi bắt kiểu con kêu con đi tới xong con đi tới thì con nghe cái tiếng chuông gió nó đặc biệt chưa bao giờ nghe cái tiếng kiểu chuông gió mà kiểu cái cấu trúc kiểu nữa đó. cái tiếng chuông rất chi đặc biệt giống như một tiếng đàn đó ở xong à, con mà ấn tượng như đó ở xong à, năm thứ hai con đi lên đó thì thì con đi lên thẳng qua cái cái sáp luôn thì con vừa đi vừa niệm phật rồi sau đó con nhìn thấy như đó rồi sau đó thì cũng không cho con ngồi đảo lâu cứ kiểu kiểu dạng như cứ thúc con đi tiếp rồi con đi tiếp thì lên điểm đầu thì mọi người đang tụng kinh thì duyên thấy thì con cũng con cũng nghe rồi xong con con cũng đứng ngoài tại vì khi nữa là trời nóng quá, con cũng mặc hơi mặc hơi con đuôi lên ấy rồi xong mọi người ở phía trong thì ờ, tụng kinh thì con thì ngoài cũng nhậm nhậm theo đồng ngang chủ đại việt thì con thuộc thì con nhậm nhậm theo và xong mới tới ngang đoàn xã hội á, lấy á, thì con đứng ngoài cũng, cũng lấy theo luôn rồi sau đó um, mọi người uh, um, xong rồi á, mọi người đi, đi ra có cái cô thì đó không à, xong cô nói là đang em lại mặc con đuôi đi bố um, bị lá đó à, xong con cũng lại dạ con biết tại vì nóng quá ờ, xong mà, con cũng chờ mọi người đi ra rồi á thì con đi vô thì con nói đi cha mẹ hôm nay nóng coi con mà con đùi con xin vô thắp hương vô lấy chúng tôi con đi ra à, xong rồi thêm một lần nữa tự nhiên con vô cái là nước mắt lại qua ra tiếp con không biết con vì sao nữa mà xong rồi xong con khắp xong con thắp hương xong con đi ra nhưng lại thêm một lần nữa không cho đi kiểu dạng như ba con ngồi đó tiếp rồi sau đó có một ừ, đoàn người lên nữa khoảng uh, mấy cô chú lên đó và xong thắp hương xong á Ờ, xong khi mức cô chủ đi ra mới con mình lại đi ôi sao cô chủ không lấy nước ờ, cô cha mẹ cho kìa rồi ờ, xong rồi nói ôi trời ơi cảm ơn con xong cô chủ mình lấy nước rồi xong đi rồi xong khi đi ra thì còn một cô nữa mang lồng đôi dép này ơi cô ơi cô mang lồng dép kìa rồi xong này ôi trời ơi lại cảm ơn con tiếp rồi xong rồi cô nó trả dép rồi cô đi rồi xong rồi con ngồi con nhắm mắt rồi con thấy rưng rưng trên đầu tiếp rồi xong khoảng 5 phút sau á, bắt đầu cái cái rừng rừng nó nhiều đi rồi con có cảm giác là giống như nói xong rồi con ơi đi là có người tìm đi cả có người đợi con ở ờ, xong mình nói đi thì con đi tại vì con có bạn đi theo công nữa mà bạn con ngồi ở xì xe ở dưới chỗ cái thuyền á bà ờ, xong con mới đi bà con mới đi ra khỏi điện phật bà con muốn đi xuống đến cái chỗ cái cái ho mà bự bự đó bà con mới đi xuống ở đó tại chỉ là bạn con ngồi dưới đó đời con là tại vì khi mà ngồi đây nở xong mà khi mà con cảm nhận được cái cái lực của kiểu cái rừng rừng đó xong con đi tại vì tự nhiên khi mà khi mà thấy cái rừng cái là con phải thấy cảm giác như con nhả ra kiểu như mà cả người nói đi kiểu đẩy đi đẩy đi và xong con đi thì con xuống đó thì con gặp bạn nói kiểu ôi anh ngồi đây lâu chưa ba cũng của mới tức thì con mới ra khỏi đó và con đi xuống đó cho nói là anh mới ngồi đó 3 phút luôn nói chung là mọi rực trong mỗi à, hiện tượng còn ở trong này có nhiều có ai có hiện tượng mỗi lần lên điện mẫu là khóc không ừ, thiếu gì nhiều lắm phải không con là thứ một trăm lẻ một rồi ngàn lẻ một đó là những người uh, gọi là đặc biệt thời nay uh, thượng đế gửi nay bị siêu xuống thế gian nhiều lắm ở dưới này à, binh la đanh quá trời luôn cần chúng ta <laughs> cho nên cái đó là cũng thường nhưng mà con biết tìm về núi đó là cách đây mười mấy năm về trước mẹ là phật mẫu với cha với mấy chư phật nói chú lập cái thiên long sơn và lên mạng này nói chuyện là để những người mà có nhiệm vụ á từ từ á gom về gom về rồi bắt đầu chuẩn bị giống như là chờ lệnh thì con là một những người đó thì hy vọng uh, bữa nào uh, chút nữa nào rảnh trở lên núi trở lại uh, lên trển lại rồi à, ở đây mình có gia đình của mình cha mẹ mình là cha trời mẹ đất à, thầy giáo của mình PhD thầy giáo hiệu trưởng là Phật Thích Ca rồi thầy giáo tương lai là Phật Di Lạc là dạy mình à, thì à, mình có một cái đại gia đình đó ở dưới trần mình có một đóng anh em họ thiên này nè chú cũng như là huynh trưởng thôi nhưng mà chú là người đầu tiên uh, lập ra núi để mà nói lên cái thời này là con của thượng đế và tất cả những con của phật đã hạ phàm rất là nhiều nhìn là biết con trên xuống rồi nhảy dù rớt xuống nhưng mà sao rớt tút bên tiểu bang kia vậy <laughs> tiểu bang nào trời chinh cao gô rồi nữa <laughs> dữ lắm á mỹ đang dữ dạ. tút trên bên đó luôn nhưng mà hôm có con lại đâu mới không chứ là nơi mình kiếm sống thôi quê nhà thật sự của mình vẫn là Việt Nam à, sau này á, là tất cả những đứa con họ thiên con sanh ở miền Trung con nói tiếng miền Trung thì con sẽ độ dân miền Trung để họ hiểu là có tâm linh có à, nghiệp nghiệp quả rồi có những đứa trong họ thiên người Bắc thì từ từ nó sẽ lan rộng ra như thế vậy đó rồi đứa miền Nam thì độ những cái người đó người miền Nam chứ còn có những cái vùng miền mà không có à, cần có con cho nên con phải lọt vô miền trung là chắc con độ dân miền trung hey, <laughs> có phật hạ phàm nha nhưng mà có nhiều người đâu có biết ừ. Rồi à, có những người mỹ nữa đúng không rồi sẽ độ rồi từ từ nó mới lan ra giống như một hạt giống ở một cái vùng miền thì cái hạt giống nó sẽ ra mọc lên cây ở vùng đó cũng giống như con đem cái cỏ dại con để chỗ nào là nguyên cho nó thành trong 10 năm 10 năm sau nó lan rộng ra nhiều hy vọng sau này dân miền trung á là được về trời nhờ con á thôi đó có căn cao lắm á ừ, nãy kể là thụ biết liền á cái tay nó có thứ mệnh á cái miền nam nhiều rồi nam quá trời đúng không cần thơ rồi này là biết rồi biết đức thầy là ai rồi ừ. thấy cũng hiếm có mình có mình bắt nữa phải không <laughs> chúc mấy con chở lên trên dạ. núi lại mẹ cũng vui à đó là chứng minh là cái thời nay là thời tận thế thập thánh tiên hạ phạt và đồng thời á, những gì á, mà sư phụ nói lâu nay á, là nhảy dù xuống mấy nghìn người á, là thiệt á họ nói là trong một những đứa đó, đó ừ, cái bàn tay nó giống á những người người cái bàn tay cái sức mệnh đó, nó có ba cái đường chỉ tay chỉ chán nhau hết giống chữ m vậy đó Đấy, nó từ thụ coi nào có thì bộ biết cái gì cũng dành cho anh chết rồi cho nên là nãy trước khi mà nói là biết nhận là có sức mệnh rồi là những cái lời của nó kể nó chỉ kể một phần thôi bé này kể một phần thôi nó có những cái quyền quyền quy quyền ờ, quyền di cao siêu hơn nữa mà nó không có tiện kể hết nó sẽ ngồi thiền giống như thù nói bự bự vậy đúng không rồi mới mó quá nó nhìn bên thấy thằng bồn đó trời ơi sao là con chó nằm kế tôi cái bữa nay tôi hung con chó <laughs> khi nó mở thì nhận tông là nó sẽ thấy tiểu lầm lắm nhiều chuyện vui ở đây câu tiên hết nữa kìa nhưng mà đứa nào yêu nhiều quá đó nó sẽ lu mờ cái thằng thông đứa này chắc con chưa có yêu nhiều phải không dạ, con, con chưa biết yêu nhiều phải không biết yêu sơ sơ thôi phải không cho nên con cái thành thông của con còn á, cái lực á, cái lực ở trên trời xuống á, cái tâm linh á, con còn nhiều tại vì con chưa có nhiễm trần nhiều con lên đây con ngồi con đứng xa quá cái tiếng này chú phải học cho rành mới nghe, nghe hiểu là chú qua Mỹ rồi lúc đó có mười mấy tuổi con ngồi đây đi con ngồi đây nè bây giờ lon con nhường cái ghế cho con ngồi lon con ngồi phía sau đi nè con ngồi đây nè con con ngồi đây nè để cho chú dễ nghe không thôi chú cả con vừa hoàn thành nhớ thì con thôi thì rồi con đọc thế đây này sư tỷ con ngồi kế bên dạy à, thấy thấy, à, thấy linh nghiệm không không biết làm sao không xuống đây một bên á là yêu đương tiền tài yêu đương tiền tài rồi nó thành ra sân ham rồi si thằng bồ mình yêu tự nhiên bồ mình nó đi ngó nhỏ cẳng vàng ngoài đường là mình nổi nóng lên đúng không là bắt đầu thành sân rồi đúng không rồi mình yêu ông trời ông bồ mình quá thành ca si cho nên khi mà con có cái lịch đó là ngay lúc này á <laughs> chú chỉ khuyên con á, là yêu cũng vừa phải thôi vui thì cần vui nhưng mà đừng có à, si si mê á. si mê nó sanh ra nhiều tội lắm một đống tội sẽ đi nó đang nằm ở danh sách dài chữ si á yêu một người nhiều lúc á mình có thể làm những cái chuyện điên cuồng nữa lúc đó đó mình tạo rất là nhiều nghiệp cho nên cần phải à, coi lại cái, đường, nhiệm vụ của con xuống trần á, là độ đời chứ không phải là vui đời có những con ma quỷ nó xuống này nó vui đời nó tưng tưng ở dưới đời nhảy đầm đầm rồi đó thì khác còn con là không có cái đó cho nên à, nếu mà bị thử thách thì dùng cái thanh kiếm vô hình của mình á con biết mà thiền phải không chém bạch bạch văng hết đưa con cùng với ngô tiên gần đấy thôi thì con khi ngô tiên con nói về chuyện kiếm là con cái rừng cái đau con rừng của con sợ cách ngồi thiền sao chỉ chú coi thì ngồi bắt tam bồi như thế à cũng như à, à, con con có nghe chú trên mạng à, rồi con ngồi mình nhìn yeah. cái à, tại mình phải vận dụng cái mắt thứ ba đúng không thì mắt thứ ba nó mới nở tức là mình bắt đầu mình nó qua nhìn nhìn cứ thế mà con làm con sẽ thành phật chú vừa nãy nói cứ mỗi ngày tất cả người già người trẻ thì 15 phút giùm tôi làm ơn muốn thành Phật thì ngồi hít vô nhưng mà bây giờ con có lực cao rồi để chú dạy con cao một chút đó này phải dạy cao tại nó lâu qua mày con cũng làm vậy nhưng mà trong người mình nó, lúc nào nó cũng có trượt hết á ừ. lên con bán ánh này nè chữa ra dạ, sao ra đúng không rồi xong con cũng làm cái động tác đó nhưng mà lần này con sẽ không có dùng mắt thứ ba nữa mà con cần có mẹ mẹ tức là phật mẫu bên tây tạng gọi là red rintara à, thánh mẫu lưu hạnh là red tara trong 20 tara của tây tạng thì con sẽ không có làm được con cần cái tha lực của mẹ thì con quán chiếu phật mẫu trên đầu trang dung của mẹ đó phật mẫu à, phóng hào quang xuống vô cái đầu của con vô cái tâm của con lúc nào con cũng quán chiếu cái luồng hào quang của mẹ đứng trên đầu mình nó phóng vô đây thì phóng vô đây thì có một ngày con sẽ mở thiên nhãn thông không có bị ma quỷ thế phải còn cái cách mà mà chú chỉ bữa giờ á, là trên mấy người gọi là mà kindergarten để mà có hỷ lạc để vui còn con sắp thành phật rồi thì là lên tới cái đó màu vàng cũng được nhưng mà thường á mình ờ, màu đỏ là con cần cái lực của mẹ cái luồng laser màu đỏ màu xanh nhưng mà màu vàng cũng được hoặc màu trắng thì ờ, con muốn mẹ cho con màu gì thì con sẽ có cái lực đó nên nhớ nha thần thông là từ cái tưởng tưởng là thần chứ giờ phật mình cũng tưởng đúng không có ai thấy phật không có ai thấy mai đến cái bên không cũng không cũng là tưởng đúng không nhưng mà khi ngồi thiền tưởng là thiệt không đó mẹ ờ, phóng hầu an xuống một lần mà sư phụ ngồi á, là mẹ đứng trước mặt á mẹ phóng cái đó xuống á thì từ đó cái sư phụ từ từ mới có bảy dòng hầu an hiện giờ nè là nhờ mẹ cho tha lực còn mình á mà mình muốn được bảy dòng hầu an này tất cả những gì tu cả đời á cao nhất là ba dòng bốn dòng mình phải cần bề trên cho một chút xíu nhưng mà con có giỏi cái nào con làm neo giỏi cái nào con cũng làm ăn cơm được năm giỏi lắm là 200 nghìn đi nhưng mà con muốn đạt số lên hàng triệu á là con phải có ông già giàu cho khúc vốn nữa con mở 10 tiệm neo thì con mới lên triệu thì mình cần phải có cha mẹ cho mình thêm tha lực nhưng mà muốn cái tha lực đó là trước tiên là mình phải đứa con ngoan đứa con ngoan là mình ngưng tạo nghiệp và đồng thời mình phải lại sám hối mỗi ngày mỗi ngày con đều có tội à, cái vọng tưởng của mình lúc nào mình cũng có lỗi cho nên ngày nào cũng lại sám hối lại chắc ăn bữa nay gặp người căng bún cao dữ cũng giỏi đó nghe đeo gió thiên tâm nữa kìa à, sau này nước việt cần con á à. chú già rồi từ chỗ con lái qua xe qua này 8 tiếng mà bây giờ lại ngồi ở Cali đúng là con của Phật gom lại à, đây như là tập trung ở à, chỗ này à, sắp sửa ra trận hay gì đây không biết <laughs> khi mà con là một người có uh, chân mệnh có điển xuống trần để làm việc cho thượng đế thì lúc luôn chư thiên và mấy chư thần đều đều có gia hộ nên uh, đời con sẽ gặp nhiều may mắn hơn người ta với thì chỉ tâm thể thật cái lành trên thiên xuống thì nó có à, cái tâm lành sẵn rồi nhưng mà chỉ sợ gần người xấu á mực thì đen gần đèn thì à, sáng thì phải coi chừng gần ai á tại xuống trần á mình mà lộn vô một cái người xấu nó là tâm quỷ nó sẽ kéo mình mạnh hơn á cái môi trường nữa cho nên bồ tát xuống trần cũng rất lịch bịch hoài à không phải ai cũng xuống đây thành công đâu hôm nay chúng xuất hiện trên núi rồi mình chư thiên á cái sứ mệnh cũng sẽ từ từ hiện lên hết mà có người á, chờ ông nổi rồi vì hoàn cảnh đời sống khó khăn á làm sai làm sai thì trên cắt điểm bỏ như là xóa ăn kiếp vậy đó. hiện giờ đang có điểm mà cũng còn được chân mệnh hay quá xưa giờ hai con cái là không có đi chùa không đi nhà thờ vậy mới đúng chứ còn đi vô đi vô chùa là bị mấy mấy ông thầy luộc rồi vụ à, đi sai đường rồi ừ. dạ, sức mấy mà tin có thượng đế khó lắm bởi vì à, chú khó độ mấy người phật tử là chỗ đó núi mình á dạ, no, con lên Google á con à, Google con search cây Long Hoa không không ra phải không ờ, mấy chi gì đặt cái cây mặt non là cây Long Hoa đó Mỹ nó có sẵn thì mình chỉ dịch cho thành cây Long Hoa thôi tại vì cái hoa của nó như hoa sen đúng không nó dạ. trắng trong sạch mà nó kiên cố nó dày nữa là bi chí dũng lúc đút đi tức là cái lá đó nó y như lá sen cái cây mặt nona của mình nó mấy con thấy bông không con thấy bây giờ con cầm cái lá đó chứ con cầm cái bông sen thế nào nó cũng tương đương giống nhau mà nếu này nói chất lượng đó cái cây bông hoa của mình trên núi á, nó dày hơn nó cứng hơn nữa đó con có thấy con có sự so sánh không nó y chang luôn á sau này phật chưa lạc sẽ ngồi đó nói chuyện con ăn gì chưa rồi ơi nước ăn đồ ăn đi về thấy à, nãy giờ cũng vui á làm như được đi về thăm quê hương vậy đó con qua mỹ bao lâu rồi à, qua được con ờ, qua năm 2014 4, 6 năm à 8 năm 8 năm mình giữ hả? Ờ, mà con chưa đi bao chưa có được quá siêu không một lần con chưa bao giờ đi một hết mà khi mà nghe trực tiếp là có một bạn qua đây không sợ gì rồi chú kiều chứ khúc khủ gì đâu no, thử à không qua không sợ luôn nói chung là à. còn một cái sức cục con đi con sợ luôn là <laughs> dạ, đi lần này lần thứ mấy qua đây rồi dạ. thứ hai, hả con thấy thích không à, thấy không đồng hương của mình không đây là con của ông trời hết á mới ngồi đây con của quỷ không có vô đây ngồi nổi đâu nãy có hai người <laughs> cũng phải nói khéo đi ở ngồi nghe nghe không có được à, Trượt không à cái lỗ tai lỗ tai bồ tát á lỗ tai vô lấy lỗ tai cho thôi lỗ tai tốt lắm á à, đó nó kìa thấy không cái lỗ tai không còn á phương á nhà phương có nghĩa là để chứng minh cho mọi người ngồi đây là Phật Thánh Tiên hạ phàm rất là nhiều ẩn thân gái ẩn thân trai ẩn thân ờ, đủ kiểu hết mà Việt Nam nhiều lắm á à. con có biết cái mục đích trong đời của con á, sau này sẽ làm cái gì không con có cái giấc mộng muốn làm gì không chưa nghĩ ra không muốn chú nghĩ giùm không con nhỏ tuổi á những cái người lì lợm sẽ không bao giờ tin có linh hồn họ chỉ tin là tôi hơn ai được đồng tôi gạt ai được đồng giờ tôi có nói láo à, thục cái lưỡi á mà tôi gạt được 10 đô tôi cũng gạt nữa có những người như vậy đó mà những người mà tin có linh hồn á thì những người đó tương lai rất là sáng sủa tại cái mình làm gì mình cũng biết sợ mình giàu có hay là mình hạnh phúc mạnh khỏe sức khỏe tốt là quan trọng nhất không phải là tiền sức khỏe là quan trọng nhất cũng là do từ cái ý nghĩ sợ bị tội bị nghiệp những cái bệnh trong người toàn là những ma quỷ nghiệp chướng nó đầu thai cho mình nó đau này nó tiểu đường nọ nó lên máu kia đó là do nghiệp không á chứ không phải là tự nhiên đâu tương lai của con á cái sau này là 6 triệu chim hiền về tổ á tức là mình đi về Việt Nam á con phải gán bay theo nha mà đừng có ở đây đẻ lập đợp hai ba đứa thì lúc đó cứ lo chim non không bay không nổi không biết được cỡ này đẻ hai ba đứa con chim non rồi muốn bay về tổ thì sao bay còn chim non à, bay qua bờ đại dương mà nó đây nó phải đi học qua đây với ai Ông qua ở Mỹ nè. Ờ, con qua đoàn tụ Đoàn tụ hả? Ồ hay quá. Đoàn tụ với gia đình cha mẹ luôn hả? Cha mẹ con có tin có ờ, thượng đế không? Ừ, trong nhà thì có. Ờ, con con biết bên thực là như o của con. Con gọi nhắn tin trực tiếp là o của con nói cho con biết. Rồi xong cách đây 2 năm thì con cũng nghe mà mạng là trực tiếp nhắc về về phải là dị đoan tại những người không có tìm hiểu sâu hơn chút á thì nói chú là người dị đoan người ảo nhưng mà con là người chứng nghiệm á những cái uh, a lại gia thức những cái thần thông trong con người của mình mỗi con người của mình nó mang cái linh hồn đi từ thân này qua thân khác kiếp này qua kiếp khác có người trên trời xuống có người dưới địa ngục lên có người xúc vật vừa đầu thai thành người cho nên rất là hỗn độn ở cái xã hội thời nay gọi là ngũ thú đồng chư địa trong cái thời điểm này nước việt á phật xuống rất là đông nhưng mà chỗ nào có phật đông chừng nào á, quỷ nó còn đông hơn nữa thì nước việt mình là một cái đất nước hiện giờ rất là tạp nhẹ quỷ đang lộng hành quỷ đang diệt quỷ thì tới ma diệt ma từ lúc đó đó phật xuất hiện thì những người mà cái sứ mệnh nó từ từ á, sẽ gom về để mà xây dựng lại một cái thánh địa lại từ nước Việt sau này sẽ loan truyền ra cái đạo thiên tâm cho thế giới thì từ đó thế giới mới không còn thánh chiến nếu không con nghĩ Trung Đông Do Thái nó dành nhau cái à, Jerusalem là dành nhau cái gì có ai biết nó dành Jerusalem là gì không à, ờ, dành cái nhà thôi đúng không nhà xi măng tường đúng không bởi dành ai dành thượng đế của nó đúng không ông Mohammed thì dành thượng đế ông hồi giáo <laughs> không nhận thượng đế đây thượng đế đây giờ thượng đế về nước việt không cần cái đó nữa thì từ đó thế giới mới bình an còn bên trung đông mà chiến tranh hoài thế giới không có bình an thì đó là tại sao hôm nay mình đầu thai thành người việt người việt là người có ân sủng cao nhất của thời đại hiện nay hồi nãy mình có nói sơ rồi đó đó là sự thật tại vì ông trọt Washington với bà nữ thần tự do hồi xưa nói bề ngoài nước Mỹ đang mạnh nó đô la đồ nghìn nghìn tỷ cái đó là nó tiền không có quan trọng gì hết cái quan trọng về cái tâm linh đó mà lãnh đạo thế giới mới quan trọng bây giờ cũng giống như ở tòa thánh Vatican Đức Giáo Hoàng có chút xíu cái nhẹ thôi nhưng mà ổng là lãnh đạo tinh thần thế giới đó ổng nói gì nguyên thủ quốc gia nghe hết sau này nước Việt cũng sẽ vậy hơn nữa hơn nữa phải không ừ. thì bạn nói ơn, còn chỉ nói sơ sơ thôi chỗ Phật đầu thai xuống nước Việt nước chấm là thánh địa trong tương lai nhưng mà đồng thời song song á, quỷ nó cũng đầu thai những nước Việt quá trời luôn để mà nó phá thì cho nên bây giờ mình thấy trên mạng cũng là người mình nói tiếng mình chống phá lại mình cộng đồng của mình ở đây cũng là đà, chống à, chống đối lẫn nhau không có đoàn kết đó là một cái thời đại gọi là rất là cực kỳ xáo trộn những đứa con thiên con phật phải gán vững cái tâm à, mình thấy à, tìm thiện giới thức mà mình làm bạn mình đừng có tìm đừng có nghĩ ờ nó là anh em chú bác tôi tôi thân với nó hơn là một cái người tôi gặp trên thiên long sơn không cái thằng em chú bác của mình á, nó là quỷ tuy là mình bà con với nó nhưng mà nó không có tâm tu hành nó không có lên núi mình là bạn nó nó chỉ mượn tiền mình thôi à còn mình lên núi mình chơi với bạn đào người ta rất là có tự trọng người nào biết tu tự trọng rất là cao tại vì cái bản năng của mình bản tánh của mình lên trời xuống là như vậy rồi chết vẫn bất khuất bi chí dũng hôm nay mình tạo được cái gia đình nhỏ nhỏ họ thiên ngồi đây mình nói chuyện để mà nó lưu truyền trong lịch sử cũng vui á <laughs> cười giờ con qua đây con có ước nguyện gì gặp chú mà nhìn vậy thôi hả nhìn hồi chán lắm à không chán <laughs> gặp nhìn nó chán